mang kiểu dáng thiết kế đặc trưng của dòng Dell Latitude 14 inch với thiết kế gọn gàng, nhẹ nhàng và cũng rất chắc chắn, cứng cáp. Bên ngoài vỏ máy được phủ bởi hợp kim magie, bề mặt bàn phím được phủ bằng sơn cảm ứng mềm mại và có nắp bằng sợi carbon mang lại kết cấu chắc chắn và sáng cho Dell Latitude 7490. Việc bắt kịp xu thế viền màn hình mỏng đã giúp cho Dell Latitude 7490 dù sở hữu màn hình rộng 14 inch mà chiếm như thể 13 inch, vừa nhỏ gọn lại vừa đảm bảo khả năng hiển thị đầy đủ. Màn hình Latitude 7490 có độ phân giải HD 1366 x 768 pixel, có độ sáng và độ tương phản tốt, cho hình ảnh hiển thị đẹp mắt và chân thực. Máy có bàn phím nổi với khoảng cách phím rộng, hành trình phím cao cho cảm giác thoải mái và rất thích tay khi sử dụng. Bề mặt bàn tay chuột được phủ một lớp hơi sần và có độ nhạy tốt cho cảm giác tiếp xúc rất thích tay. Đeo Latitude 7490 được trang bị chip Intel Core i5 8350U, hiệu năng cao và tiết kiệm điện. RAM 8GB giúp bạn có thể mở nhiều tác vụ hay chạy các phần mềm mà không bị giật lag. Ổ cứng SSD 256GB đủ cho bạn lưu trữ dữ liệu và tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn. Tóm lại, Dell Latitude 7490 là một trong những laptop văn phòng tầm trung đang hot nhất trên thị trường hiện nay